trong khi không còn cô đơn không buồn không buồn nhìn nghe trong khi trở thấy đau anh xin mời à, chị MC Xuân Nhật quay lại à, sân khấu xin à, cảm ơn quý vị và xin quý vị một tràng vỗ tay rất cảm ơn lời và xin cảm ơn anh Huyền và cảm ơn giọng ca rất là dày rất là vang của anh à, quý vị thân mến thì à, đến chúng ta ngày hôm nay thì họ nhà gái đi rất là đầy đủ rất là đông và rất là gọi là chuẩn bị rất là xinh xắn rất là đẹp lịch sự nữa thì à, cũng đã đến thời gian mà nhà gái đại à, bác ngọc bác nói là nhà gái các cũng đã đi về thì trang trân trọng kính mời đại diện của nhà gái lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ sau buổi tiệc rồi dạ xin mời 也是蛮多人做了。 gửi cho họ nhà gái để mà tâm sự cùng với bà con hai họ và đặc biệt là văn viên họ nhà trai hôm nay chúng tôi được lên đến đây đây là một điều hết sức vinh dự các cháu chúng tôi cho tạo điều kiện cho chúng tôi và họ nhà trai đã tổ chức những lần đón tiếp chúng tôi rất chúng tôi rất nhiều tình cảm, rất nhiều chân tình, rất nhiều ưu ái và rất nhiều điều tốt đẹp mà chúng tôi học được ngày hôm nay và trong cái buổi lễ ở nhà thờ tân hương của chúng tôi tất cả những sự lo lắng của mọi nhà trai đối với hai đứa cháu của chúng tôi và đặc biệt cháu gái của chúng tôi sẽ là con của gia đình trên này con của chúng tôi và cũng là con của gia đình trên này sẽ được học tập rất là nhiều điều tốt nhiều điều hay Chính điều này làm cho chúng tôi cảm thấy rằng hết sức an tâm khi con cháu mình được về làm dâu một gia đình như thế này và một đại gia đình rất là đoàn kết, rất là tốt đẹp, rất là hay và chính bản thân tôi thì tôi cũng hết sức quý bà ngoại, bà nội ở ngoài và đồng thời một cha đã làm lễ cho các cháu và cha đến dự cùng với các cháu và có những lời dạy dỗ chia sẻ cho các cháu và cho cả cộng đồng của chúng ta nữa xin không có nói gì hơn cho phép tôi được thay mặt họ nhà gái cảm ơn rất nhiều họ nhà trai và cho chúng tôi được thay mặt cháu bằng và cháu ờ, phượng và chúng tôi gửi gắm các cô con gái bé nhỏ cái đứa cháu bé nhỏ họ rất dễ thương và nó rất quan hiền thì cũng mong rằng cháu có được phát huy cái tính dễ thương tính quan hiền đó và tính học tập đó nơi nhà trai khi cháu được về làm con làm dâu của gia đình cuối hết tôi xin cảm ơn tất cả và xin chúc tất cả chúng ta và an vui trong năm mới 2023. Xin chào mừng Dạ, xin ờ, xin bạn ghép đại diện cho họ nhà cha xin ở lời cảm ơn trân ờ, trọng cảm ơn đến cô và dạ, cô phát biểu rất là hay ờ, và giống như là một đại biểu quốc hội chứ không phải là lâu lâu mới nói đúng không ạ? Và xin đại diện cho họ nhà cha trân trọng cảm ơn sự có mặt và những tình cảm thân thương của họ nhà gái dành cho họ nhà trai cũng như là cho